ơi trời ơi là trời mấy bạn ơi mấy bạn hãy nhìn kìa phía trước mặt chúng ta chính là một con sói đen quay cuồng trong mơ hồ mấy bạn ơi trời ơi trời anh rồi ơi đúng rồi mấy bạn ơi mấy bạn có nhận ra con sói này là ai không Ôi mọi người ơi Đây chính là anh Siro bị hóa thành con sói các bạn ơi Nếu những bạn nào mà đã xem tập trước của Tứ Trụ Diệt Quỷ rồi Thì chắc mấy bạn cũng biết rằng là anh Siro đã ăn nhầm một cái quả trứng của một con quái vật nào đó Và đã khiến cho anh Rô bị gọi là biến thành gọi là con sói như thế này luôn Trời ơi trời đáng sợ quá Nhưng mà bây giờ bọn mình không biết cách nào để có thể giúp cho anh Rô trở lại thành người hết các bạn có ý kiến gì không thì nhớ comment lại cho mình biết ngay bây giờ để mình tìm cách để là giúp cho rô trở lại thành người nha trời dịch ơi anh có cách nào giúp cho rô có thể trở lại thành người được không dịch <laughs> À trời ơi giờ cái trường hợp này nó khó quá trời đất luôn Ê hay là bây giờ mình thử như mọi lần đi Cái gì không ra thì bây giờ mình cầm cái búa nào Mình ra mình gõ vô cái đầu nó chứ khi nào nó ngất gì thôi Chắc là là, là nó tự khỏi á Trời ơi tào lao có được anh làm gì anh đâu bị thương sao tội ảnh lắm không đúng được rồi đâu. với lại em nói anh nghe nè em nói anh nghe nè lúc mà chúng ta gặp quái vật á chúng ta còn dùng búa chúng ta quýnh nó được còn bây giờ quái vật hiện tại trước mặt chúng ta chính là anh siro lỡ đâu mình quýnh ảnh cái ảnh chết luôn rồi sao đúng không sim ừ đúng rồi là chết sao ai chịu mạng cho ổng đúng rồi thôi bây giờ như thế này đi để em em nghĩ rằng là siro biến thành sói nhưng mà trong người con sói đó vẫn còn linh hồn của siro em nghĩ rằng là siro sẽ vẫn hiểu chúng ta sẽ nói gì cho nên bây giờ em sẽ lại gần đó em sẽ nói chuyện với siro mong rằng là siro à. sẽ cải tạo quy chánh mọi người thấy sao ồ, ồ, ồ, chắc Giờ, em, em em em tính qua rồi em nói chuyện với ma sói luôn hả đúng rồi coi em nè chà ừ, gì chứ đơn giản à, à cái gì mà câu câu ẩn ẩn em nói chuyện người bình thường chứ gì mà câu câu ẩn ẩn trời <clears throat> à hello siro rồi nhìn em nè mày cười cái gì mới trời rồi nhận ra em không hôm bữa bọn mình mới đang thịt nướng chung với nhau á bọn mình còn đi ăn kichi kichi nè mua thêm đùi gà cáp xê ăn chung với nhau buổi offline anh nhớ em không à, à, à, gì vậy à, à, chết chết tôi ơi mày nước của lai thỏ nè à. cho mày ra đi trời ơi ai à rồi xong chết rồi rồi rồi xong phong chết rồi tim ơi phong chết rồi <laughs> chạy chạy chạy chạy chạy anh em ơi chạy chạy chạy có ông ông rô ông rô không còn cách nào để giúp trở thành người đâu chạy chạy chạy trời nguy hiểm quá trời ơi là trời May quá Trời ơi cuối cùng thì bọn mình cũng leo lên được trên cái ga Minh Hao rồi bạn ơi Bọn mình mà ở bên dưới một phút nữa là ổng bắt bọn mình ổng bỏ miệng ổng ăn luôn á trời Sợ muốn chết luôn ấy Ôi sao giờ Ê, Trời ơi trời à. Bây giờ cái con khói này nó lì đòn quá Bây giờ anh anh nói rồi không nghe lời anh đi Anh là người gọi là chiến binh sống một nghìn năm nay anh có kinh nghiệm mà Lấy cái búa này đập vô cái đầu nó là không giải quyết được hết à Trời ơi nhưng mà tại vì em sợ là làm như vậy là ổng sẽ bị thương Nhưng mà thôi oh, bây giờ dịch dịch dịch là trưởng tim mà Dịch muốn làm gì dịch làm Xử lý ổng đi anh Bây giờ nè Hãy để anh thử thể hiện sức mạnh của loại dịch để Anh trừng trị con sói cho em xem Hì chưa wow, ta, ta, ta, Cố lên dịch ơi Cố lên dịch ơi Ủa mình không thấy con vịt nữa luôn Rồi cho xong chết luôn Ai chạy Rồi xong anh Giờ sao đi Phong ơi dịch chết luôn Trời ơi chạy chạy đây dịch ơi chạy đây nhanh lên nhanh lên nhanh lên chạy đây Trời ơi Phong ơi, Phong Phong Phong cứu Phong xin lỗi con thói rồi anh anh đánh không lại. Trời ơi trời, anh nhào xuống anh của người ta đã xong anh đòi xin xin lỗi người ta. Trời trời mấy bạn ơi, ông Rô ông khỏe quá. À. Ngay cả dịch mà còn quấn không lại ổng nữa trời là trời. Ông dịch là ổng là người có cây búa mạnh nhất trong team mình á, cây búa của ổng là nặng mấy trăm tấn rồi đó mà còn quấn không lại con sói này nữa. Nguy hiểm dữ vậy ta. Trời ơi dịch ơi, em nói thiệt luôn nha. Dịch gì đâu mà gọi là thấy mặc áo giáp hiệp sĩ rồi cầm kiếm cầm gọi là búa các kiểu mà sao yếu xìu vậy anh. Trời đất ơi, trời ơi, em hồi mà em đi học cô giáo không dạy em là kích kích thước cơ thể của anh em nhìn nè, anh có một thiếu nè, mà con kia nó bự vậy sao ông muốn lại. Trời Ừ đúng rồi ha, tính ra là ông Siro ổng mạnh là bởi vì là ổng siêu to khổng lồ các bạn ơi. Còn dịch thì ốm nhơ ốm nhách nè. À. Cho nên là dịch cũng không lại ổng hả vậy? Hình hình như con sắp nó to hơn lúc trước thì phải Không phải, nó, nó, nó mới mới kiếm cái gì ở trong nhà Timmy nó ăn rồi nó mập Timmy à Trời, ừ, anh ơi, hình như là nước rồi. Hình như là trong nhà Timmy nó có thêm cái gì vậy sao mà con sói nó ăn vô sao nó bự thêm vậy? Trời sao nó bự lên lên bự gấp đôi luôn Trời nó bự gấp đôi luôn rồi Một cái đồ ăn dịch nó nát luôn mọi người ơi Trời Dịch ơi Dịch ơi bây giờ vậy giờ làm sao đây Giờ ba đứa mình nhiều khi còn quýnh không lại nữa ờ. Cái nước này anh nghĩ là anh sẽ phải sử dụng chút năng lực của mình em quên mất anh là một người có thể cường hóa bản thân để trở thành vĩ đại à, à đúng rồi đúng rồi đúng rồi mấy bạn ơi mình quên mất anh dịch là người có thể biến cơ thể của anh dịch trở thành khổng lồ mà trời ơi đúng rồi quên mất dịch ơi Vậy thì bây giờ anh hãy biến thành khổng lồ Sau đó anh nhào vô quýnh cái con sói đi anh À được rồi Bây giờ mọi người hãy nhìn đây Tất cả các bạn cùng với cả Timmy và phong cận 2000 Mr. Việt Nhảy xuống chiến đấu với con sói này bằng sức mạnh đặc biệt của mình Hây cha Ui biến to Wow Mày chạy Wow Dịch nó biến to rồi nè Quýnh nó đi anh Quýnh nó Mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày Cố lên anh Cố lên Trời sao sạch rồi chết luôn Rồi chết luôn Quá quá chạy chạy chạy chạy Ăn cái gì vậy chạy vô nhà đóng đóng đóng cửa lại đóng cửa lại trời ơi trời ơi trời ơi sim ơi nó còn đưa cái miệng của nó vô vô trong cái cửa nó kìa sim trời ơi xảo vậy ê, ê, đừng đừng nói là nó mạnh hơn lúc trước nha sao giờ nó ghê vậy ừ đúng rồi trời ông dịch ông quay dài kìa dịch ơi tại sao anh biết hành siêu to mà anh vẫn quyết không lại nó vậy anh À. Ôi, lần, lần sau em có thể sử dụng phương án khác ngoài việc mang anh ra làm chuột bạch được không? Anh chết hai lần đấy. trời ơi, trời. Sim ơi, Sim ơi hồi nãy mình thấy ổng còn nhỏ nhỏ Còn bây giờ ổng biến to gấp đôi hồi nãy rồi Cho nên bây giờ dịch có to lên thì dịch cũng không quýnh lại ổng nữa Trời trời ờ. chết rồi giờ sao đây Trời mọi người ra coi kìa ổng to bằng cái ngôi nhà của Timmy luôn rồi đó trời Ủa thì vui ông không hình như nó mười luôn cái gì trong nhà Timmy nó ăn vô nó to thêm á Ê đúng rồi hình như là em nghĩ rằng là có một cái vũ khí bí mật gì đó trong nhà của Timmy Khi mà chúng ta ăn cái đó vô chúng ta sẽ biến to lên được Phải không ta Nghi lắm dịch à. ơi Tức là quả kèo này chúng ta sẽ có cách để cứu được Siro Thằng nào to hơn thằng đấy thắng Đúng rồi ờ, Nhưng mà bây giờ thế này đi Bọn mình làm sao mà chạy qua nhà của Timmy để kiếm vũ khí được Trời ơi Thế mà em cũng không nghĩ ra nữa Bây giờ là mình có một phương án bá đạo hơn nè Bây giờ nó bự hơn mình đúng không đúng Ăn rồi. miếng to lên ăn cũng không bự bằng nó luôn Nhưng mà nếu như một mình anh biến to thì không bằng Nhưng mà ba thằng biến to là mình chơi lại ba đánh một không chụp cũng khỏe gì ba đánh một á có có có nghĩa là anh có thể biến cho em với simi to to được luôn hả <laughs> Xin giới thiệu với em, trong suốt thời gian vừa qua từ ngày chúng ta thần lập ra gọi là tứ trụ diệt quỷ thì sau đó anh đã không ngừng tập luyện và anh đã luyện lên một bí kíp thành công đó là cây búa này của anh không chỉ biến to một mình anh mà có thể biến to được tất cả mọi người luôn. Wow, ghê vậy. À, vậy là bây giờ anh dịch không chỉ có thể biến to một mình anh dịch mà có thể biến to được cả mình và simmy to lên thành khổng lồ luôn trời ơi vậy là chết ông rô rồi người ta thường nói rằng là một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao đó bọn mình có thể kết hợp lại với nhau chúng ta đoàn kết lại với nhau chúng ta sẽ tiêu diệt được ông rô bạn ơi đấy đoàn kết là sức mạnh các bạn hiểu chưa mấy bạn nên nhớ đoàn kết là sức mạnh ok giờ đây bây giờ bọn mình tiêu diệt ông rô nào nhảy nhảy nhảy xuống nhảy xuống bây giờ bây giờ à. tất cả mọi, mọi người nghe nghe nghe nghe thôi lại là bây giờ mình chúng mình đứng đứng đứng đứng đúng rồi đứng đứng tam giác nhìn okay, vô okay. nhau nhìn vô nhau nhìn vô nhau nhìn vô nhau đó okay. và bây giờ anh sẽ anh sẽ đọc một câu thần chú cổ đại nè và sau đó mình sẽ biến to và sẽ ăn con sói nhất trí nha ok ok ok rồi bây hãy nhìn đây siêu bố tạm mất tư nhìn phiên bản biến to mọi người thần chú cổ đại một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại vẫn là một cây gì vậy chờ yo một cây lên rồi trời ơi ba đứa mình to quá các bạn ơi coi nè trời ơi vậy là kỳ này chết ông rô rồi <laughs> anh em ơi anh tăng coi cho chết luôn rồi anh em nhào vô trời ơi cố cố cố cố lên dịch cố lên cố lên coi em nè mày đồ đồ xanh cắn vô nè chạy đồ xanh Ui. chết rồi ông chết rồi ông chết rồi <laughs> ôi ông khoan từ mà bọn mình bọn mình biến biến nhỏ lại đi biến biến biến nhỏ lại biến nhỏ lại à, okay. rồi ok qua đây qua đây trời ơi mọi người coi kìa <gasps> ông rô nằm im luôn rồi ơi dạ. <laughs> rồi sao ơi gì anh sao nó lụm cây búa anh nghe vậy ủa ừ ha thì tự nhiên ờ, lúc ông chết cậu à nhiều khi ông đang quýnh lộn với anh xong ổng ổng chụp cái cây búa của anh ổng ổng giật lại cây búa con nhảy chạy xong cái búa đi mấy bạn ơi bạn coi kìa siro đã biến thành người rồi bạn ơi siro không còn là con sói nữa trời ơi trời ông biết là bình thường mà khoan bây giờ ông biết bình thường rồi chúng ta làm gì giờ trời trời tối chẳng lẽ cho ông nằm đây không phải để, để, bây giờ để, để bây giờ mình phải bê bê bê nó vô nhà đi xong rồi mình sẽ tìm cách trị thương dần dần sau bây giờ là thoát được khỏi hình dạng của sói quỷ là may mắn lắm rồi á ok bây giờ mình mình ẩm mình ẩm ẩm ẩm đeo đem vô trong nhà dịch đi để cứu ổng chứ nhanh à. lên nhanh lên nhanh lên à, trời ơi rô ơi là rô ơi tại sao anh lại ra nông nổi này dịch hồi nãy anh quýnh ổng mạnh lắm hay sao mà giờ ổng nằm một đống luôn rồi nè ổng không tỉnh lại luôn rồi nè trời ơi có mạnh đâu anh lấy cái búa anh tảng vô cái gáy cái nó nằm im rồi trời ơi trời ông nghĩ sao ông cầm cây búa của ông to như vậy mấy trăm tấn mà ông quất vô đầu người ta nghĩ sao người ta không không không không, không chết luôn trời ơi em nghi là ông chết luôn rồi đó Thôi bây giờ tìm cách phục hồi cứu chữa sao vẫn nằm ở đây mà đây này vẫn còn đang thở này. <laughs> À, à, Trời ơi, đúng rồi, đất ơi. Đúng rồi, đúng rồi. À. Em em em em coi ở, ở trong sách á, người ta thường nói rằng người ta ngất xỉu thì thường phải hô hấp nhân tạo. Dịch ơi, anh hãy hô hấp nhân tạo cho Rô đi. Đấy bỏ à, không bóp nhân tạo luôn hả để đâu thôi gớm quá gớm quá đi ra đi ba đi ra đi mọi người quên mất em là ai à em chính là pháp sư gọi là gì ta hồi máu cho mọi người mà mọi người quên hả à, ừ. đúng rồi ha simmy là pháp sư ừ. chuyên chữa bệnh mà quên mất trời ừ. thiệt tình nó cái này để em để em từ từ để coi coi tú ổng đi sim trời ơi không nặng lắm đâu ok hãy ô cái gì cái gì vậy cái gì ông ông bị cây dân cây dân cây sao ăn gì vậy xem sim ơi bà cha ông ăn cái gì mà ông vừa tỉnh dậy ông chạy nhà vệ sinh ông cắm đầu vô trong cái toilet vậy Ủa thì tôi chỉ hồi máu với cho chút công thức hơi đắng xíu mà ăn không ói luôn hả? Ủa rồi Ê, Âu Duyên đi một cái người mà vô duyên như thế này chỉ có thể là ông rô thôi trời ơi vậy là có nghĩa là ông rô ông trở lại bình thường rồi oh. vậy là chúng wow. ta thành công cứu rô từ quỷ sói trở thành siro bình thường rồi trời ơi may quá trời chúc mừng rô nha à, quên quên quên đóng cửa lại à, quên <laughs> trời ơi mấy bạn ơi vậy là vậy là anh siro đã trở thành người bình thường rồi bạn ơi trời ơi mừng